dung bài số 1 của cô như sau. Cô có bài tập như sau này. Cô có một hình vuông. Hình vuông của cô đó là hình vuông A, B, C, D. Hình vuông này có độ dài mỗi cạnh là 3cm. Vậy thì chu vi của hình vuông này sẽ là bao nhiêu? Ở lớp 2 các con đã được học rồi. Chu vi ở đây, chu vi hình vuông chính là tổng độ dài của đường gấp khúc và có 4 đoạn đúng không nào? Và vậy thì các con sẽ tính được chu vi hình vuông ABCD là ta sẽ lấy cạnh thứ nhất AB là 3. Cộng tiếp với cạnh thứ hai BC cũng là 3 cm. Cạnh tiếp theo CD là 3 cm và cạnh cuối cùng đó là AD cũng là 3 cm. Như vậy ta có 3 cộng 3 cộng 3 cộng 3 ta bằng 12 cm. Các con thử xem 3 đã được lấy mấy lần nào? 3 cộng 3 cộng 3 cộng 3 chính là 3 được lấy 4 lần hay 3 nhân 4 bằng 12cm. Và 3 nhân 4 cũng chính là chu vi của hình vuông ABCD đấy các con ạ. Và các con thấy chu vi hình vuông ABCD là 3 x 4 bằng 12cm dựa vào cái chu vi này các con có biết cách tính muốn tính chu vi của hình vuông ta làm thế nào không các con hãy lắng nghe muốn tính chu vi của hình vuông ta lấy độ dài của một cạnh nhân với 4 các con nghe cùng nhắc lại nhé muốn tính chu vi của hình vuông ta lấy độ dài của một cạnh nhân với 4 cụ thể trong trường hợp này ta lấy 3 nhân 4 bằng 12 cm các con đã biết cách tính chu vi của hình vuông rồi đúng không nào cô giải nhắc lại lần nữa muốn tính chu vi của hình vuông, ta lấy độ dài của một cạnh nhân với 4. Vậy các con đã hiểu chưa?